Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và đây sẽ là video dành cho các bạn nữ Thì cách đây khoảng tầm mấy tuần mình có làm một cái video gọi là recommend 5 mùi hương sử dụng vào mùa hè Với giá khoảng tầm 2 triệu đồng quay đầu cho các bạn nam Thì hôm nay mình sẽ làm video recommend 5 mùi hương sử dụng vào mùa hè Cho các bạn nữ với cái giá khoảng tầm hơn 2 triệu một chút quay đầu đây có thể là những cái mùi hương mà các bạn có thể thấy quen thuộc nhưng bên cạnh đó có những cái mùi hương nó khá là mới mẻ và mình rất muốn giới thiệu đến các bạn và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu luôn nha Chai nước hoa ở vị trí số 5 đó là một chai nước hoa đến từ nhà Dolce Gabbana đó là Limperatri Tree thì ờ, mình đã có hẳn một cái video review của em này từ những ngày đầu làm YouTube rồi nếu như bạn nào muốn xem kỹ hơn thì các bạn có thể xem qua cái đường link ở phía trên này thì mình sẽ nói nhanh qua về em này thôi thì em này khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy rằng là cái sự tươi mát và cái sự mọng nước của dưa hấu và cái vị ờ, và cái vị hơi kiểu chua chua của quả kiwi rất là đặc trưng và tổng hòa cái mùi hương này nó mang đến một cái mùi hương có phần ngọt có phần chua và tất nhiên rồi nó luôn luôn rất là mọng nước rất là mát mẻ và nó có phần thì đó khá là mềm mại thì khi xịt cái mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tới những cái cô gái mà thích mặc những cái chiếc váy kiểu xòe xòe trong ngồi màu xanh đỏ tím vàng ấy trông rất là kiểu tràn đầy sức sống rất là mát mẻ lúc nào nhìn phát là thấy mát mát luôn thì đây là một cái chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó như kiểu là một chiếc combo không đi kèm không bao giờ có thể thiếu được với những bạn nào thích kiểu ăn mặc như vậy và cái mùi hương này thì nó lưu trên da mình khoảng tầm 4 đến 5 tiếng thôi có phần hơi kém và nó tỏa hương ở mức gọi là trung bình trung bình kém khi mà các bạn phải đưa tay lên người thì các bạn mới thấy được cái mùi hương của em nó và chai hoa này thì nó có giá khoảng tầm triệu hai triệu ba gì đó cho một chai 100ml như thế này và cái điều mà mình không thích ở chai này đó là cái mùi hương nó quá đơn giản nếu như các bạn xài lâu thì các bạn sẽ nhanh chán với mùi hương này để khắc phục cái vấn đề nhàm chán thì các bạn có thể tìm kiếm đến chai nước hoa ở vị trí số 4 Đó chính là chai Passiflora của nhà Gulen Nó nằm trong bộ sưu tập Aqua Leroria Đây, mình có thể zoom vào cho các bạn Đó Cái vỏ chai rất là đẹp Thì cá nhân mình, mình cảm thấy rằng hai chai nước hoa này nó có vai mùi phát triển khá giống nhau khi mà khi các bạn xịt cái chai Passiflora ra thì các bạn sẽ cảm thấy cái vị chua nhưng mà cái vị chua ở đây thì nhiều người nói với mình rằng là nó có mùi sống xấu đá nhưng mà cảm nhận mình cảm nhận cá nhân mình thấy rằng là nó là cái vị chua của chanh leo nó khá đặc trưng khi mà ở đây là kiwi còn đấy ở đây là chanh leo và cái mùi hương này thì nó có phần dày hơn có phần nồng hơn đấy như các bạn có nói là sẽ, nó sẽ nồng hơn vì thế nó sẽ bám tỏa tốt hơn chai Dolce Gabbana Liberty Tree này và ở chai Passiflora này thì khoảng tầm nửa tiếng một tiếng sau thì mùi hương nó dịu xuống thì nó lại là một cái mùi hương có phần hơi chua hơi ngọt và có phần hơi kiểu aquatic một chút thực sự rằng là cái nốt đầu mình có thể rằng là mình không thích nhưng mà khi mà khoảng tầm một tiếng sau thì mình lại rất thích cái mùi hương này và em này được cái tốt đó là bán tỏa tốt hơn em này rất là nhiều khi mà em này mình có nhớ rằng là mình xịt side by side hai chai với nhau và mình đi làm thì gần như là mình chỉ ngửi thấy cái mùi của Passiflora thôi và em này thì nó bán khoảng tầm 6 tiếng khá là ok và nó tỏa hương khá là mạnh trong thời gian đầu và với giá tiền của nó thì nó cũng chênh hơn em này một chút khi mà chai này như mình nhớ nhầm một tầm triệu rưỡi hay sao ấy khoảng khoảng đấy và quan trọng là chai của nó rất là đẹp vì thế là mình nghĩ rằng là với còn tầm hơn 2 triệu thì các bạn có thể sử mua hai chai này và hai chai full luôn các bạn có thể sử dụng đổi qua đổi lại em này xịt đi chơi vào những ngày quá là nóng bức thì em này có thể xịt đi chơi này còn em này xịt đi làm nó tỏa hương khá tốt trong cái môi trường văn phòng vì thế là rất là recommend cho anh em sử dụng chai này trong môi trường văn phòng hay là những ngày nào mà trời mưa chai hoa ở vị trí số 3 mà mình muốn giới thiệu tới đó đến từ nhà MS Đây, đó là Anjarin Sulanin Thì chai hoa này nằm trong bộ sưu tập khu vườn Thì trong bộ sưu tập này nó có khoảng tầm 5 hay 6 mùi gì đó, mình không nhớ rõ nhưng mà nhắc tới Sulanin thì có lẽ là mọi người đã quá là quen thuộc đấy. như bạn nào mà hay sinh hoạt trong những nhóm nước hoa Thì em này trong thời gian gần mấy năm gần đây được khen khá là nhiều Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra các bạn chỉ cần hình dung tới đó là một cái đĩa salad hoa quả nói thì nghe có vẻ hơi là buồn cười nhưng mà thực sự là mình cảm nhận là nó là như kiểu một đĩa salad hoa quả các bạn sẽ thấy được cái vị xanh của rau và của một loại rau nào đó và các bạn sẽ được trải nghiệm từ từ từ từng cái miếng hoa quả ở trong cái đĩa salad này đầu tiên nó là mùi của xoài cái vị chua chua của xoài và sau đó đó là cái mùi ngọt của bưởi và khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì mùi hương này nó có phần dịu nhẹ xuống thì xoài gần như bắt đầu chuyển sang là từ xoài xanh chuyển sang chín và cái mùi hương này nó có phần ngọt nhưng mà nó không bị quá là ngọt như những chai nước hoa sử dụng vào mùa đông mà nó vẫn có nét xanh và nó có cái sự ngọt ở đây mang tới cho mình mối cảm giác rất là dễ chịu rất là sảng khoái thực sự là mùi hương của nó mà mỗi lần mình ngửi tới thì mình kiểu cảm giác nuốt nước bọt này như ở các bạn ngửi cái mùi xoài xanh lúc nào các bạn chỉ muốn nuốt nước bọt để ăn thôi thì em này thì ờ, mình thấy rằng là nó bám tỏa có lẽ rằng là khá là tốt khi mà trên da mình còn tầm 6 đến 7 tiếng và nó tỏa hương còn tầm nửa cánh tay tốt hơn hai chai nước hoa đầu tiên là mình đã từng review thì và cái thứ hai mình nhận được ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương của nó mang tính signature scent khá là cao các bạn sẽ không bị đụng hàng với những cái mùi hương khác khi sử dụng chai nước hoa này vào mùa hè mà cái độ biến chuyển của em nó cũng rất là tốt chứ nó không nhàm chán như hai em nước hoa đầu tiên của mình review và cái giá của em nó thì ờ, Sulanin này nó có giá còn tầm phiên bản tester tầm triệu rưỡi sao ấy. full siêu nó tầm hơn triệu bảy triệu tám gì đó cũng khá là rẻ và quan trọng là chai của nó nhìn thôi đã rất là mướt mắt rồi và đó là vị trí số 3 mình muốn đi comment tới cho các bạn ở vị trí số 2 là một cái tên đến từ nhà nước hoa Eldo thì ờ, khi nhắc đến nhà nước hoa này nhiều bạn sẽ nhắc tới nghĩ đến ngay chai nước hoa 69 này với con số 69 này có lẽ là đã làm nên tên tuổi nó đã làm một cái gọi là cái trend trong khoảng cách đây hơn một năm khi mà em này vô cùng là hot nhưng mà thực sự rằng em này không sử dụng được mùa hè còn chúng ta đến với You Are Someone Like You của nhà Eldo này thì nói thẳng luôn với các bạn rằng là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là sẽ không dành cho những cô nàng bánh mèo những cô nàng đơn giản mà sẽ dành cho những cô nàng mà có cá tính cá tính mạnh luôn tại vì ở chai hoa này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy được cái mùi bạc hà rất là rõ rệt mùi bạc hà ở đây thì các bạn chỉ cần hình dung là nó là cái lá bạc hà mà các bạn hay ăn đấy đó các bạn dầm ra hoặc là các bạn cho thẳng vào miệng nhai các bạn bạn uống một ly nước đá thì đây là một cái mùi giống hệt như vậy cái mùi bạc hà mở đầu rất là tuyệt vời rất là mát mẻ rất là dễ chịu rất là sảng khoái và sau đó thì mùi hương này thì nó lại là một cái tổ hợp gọi là hơi xanh và nó có phần aquatic là càng về sau thì nó càng aquatic nó càng lên một cái cảm giác rất là ừ, thanh rất là sạch rất là dễ chịu nhưng mà nếu như bạn nào không thích những cái nốt hương aquatic thì chai hoa này nó lại là không là một cái lựa chọn tốt và chai hoa này thì nó không hề có một chút nữ tính nào cả và nó lưu hương ở trên da mình khoảng tầm à, em này mình nhớ hôm trước mình chỉ đi làm nó rơi vào tầm 5 tiếng 6 tiếng ừ. ừ, khoảng đấy và cái mùi hương này thì gần như là, là nó không được là hương tốt cho lắm và cái giá của em này thì nó cũng khá là cao cao nhất trong bộ sưu tập này nó khoảng tầm hơn 2 triệu 2 triệu 2 cao nhất trong năm em này luôn Nói nhưng mà cái mùi hương thực sự ban đầu mình rất rất rất là thích cái điểm đáng buồn là là nó không giữ được cái mùi hương như này đến cuối thôi nhưng mà thực sự là nó là một cái lựa chọn khá là tốt nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mà mang nốt hương bạc hà aquatic sử dụng vào mùa hè và các bạn có thể mua những cái chai như chai này 50ml rất là xinh Chai nước hoa cuối cùng mà mình muốn recommend tới cho các bạn đó chính là Pomelo Badit của nhà Atelier Cologne thì chai nước hoa này nếu như bạn nào theo dõi cái kênh của mình thì cũng biết rằng là mình có một cái video phỏng vấn uh, quýt Hunter có sử dụng mùa hè hay không thì mình có mang Pomelo ra để so sánh giữa hai mùi với nhau và Pomelo đã giành chiến thắng thì tiết lộ thêm một điều là trước cái video đó mình có đi quay một hôm thì hôm đấy mình quay hết xong mình bị lỗi mic thì hôm đấy nhiệt độ thời tiết là cao hơn và Pomelo là người chiến thắng khi mà áp đảo giành 90, mình khoảng vấn 9 người mà có 9 người đều thích Pomelo không ai thích ừ, Chanoa, Chris Eventers cả nhưng mà tại sao mình lại đi comment được cho các bạn nữ sử dụng mùa hè Chanoa này mà không phải nam tại vì mình thấy rằng chanh hoa này nó mang cái hơi hướng ngọt và mình nghĩ rằng là thứ hai nam nữ sản được mà nghĩ rằng nữ sẽ xài hợp hơn ở chai nước hoa này đặc biệt là nhà Atelier Cologne này thì họ làm mùi nào ra mùi đấy đúng với tên của họ như kiểu chai Ole Sangui thì nó là một cái mùi cam vắt rất là ngon còn đây là một bưởi một cái mùi bưởi ngọt rất đặc trưng mình có thể mang bản thân mình ra đảm bảo các bạn rằng là khi các bạn mua chai hoa này các bạn xịt thì chắc chắn rằng gần như là một trăm phần trăm không để một trăm phần trăm có thể là có những người không thích nhưng mà gần như rằng tất cả các bạn sẽ thích cái mùi hương này một cái mùi hương vô cùng là nịnh mũi và em nó thì lưu hương trên da mình khá tốt nhưng mà tầm 6 tiếng hơn một chút và nó tỏa hương ở mức khoảng tầm nửa cánh tay và cái giá của em nó thì khoảng tầm 1 triệu 8 cho 100 mil này và cái mùi hương này thì dành cho những chị em nào mà thích những cái mùi vừa mát mẻ vừa ngọt À, cái điểm duy nhất đáng trừ ở chai nước hoa này thì có lẽ rằng đó là cái mùi hương nó quá đơn giản khi mà từ đầu đến cuối nó chỉ là một cái mùi bưởi cùng một chút suy chớt nó ngọt và càng ngày nó chỉ càng nhẹ nhần dẹ nhẹ, nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần chứ nó không um, gọi là biến chuyển nhiều như chai nước hoa à, của nhà MS Lenin kia vì thế mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào xài lâu thì chắc là các bạn sẽ chán nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn mua chén hoa này các bạn xem kênh của mình rồi thì chắc là các bạn sẽ còn nhiều lựa chọn khác hơn và các bạn sẽ mua nhiều chai nước hoa khác hơn nhưng mà đây là chai nước hoa mình nghĩ rằng các bạn nên sở hữu trong mùa hè này sở hữu nhanh lên sắp tới mùa hè rồi sắp nắng nóng rồi một cái mùi hương rất là tuyệt vời và mình recommend đến các bạn và đó là năm chai nước hoa mà mình recommend tới các bạn nữ sử dụng vào mùa hè đối phó với cái nắng nóng sắp tới đây là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ đảm bảo đủ các yếu tố dễ dùng dễ sử dụng và không bao giờ gây khó chịu cho bạn cả và nếu như bạn có chai nước hoa nào trong này rồi thì các bạn hãy comment cảm nhận các bạn bên dưới để cho mọi người cùng biết và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nhá. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye